như này rồi mình đặt cái phần tay bên trái lên như này và đánh hông 1 2 n 3 n 4 2 đi hông 1 hông 2 hông 3 hông 4 ok sau đó mình sẽ đưa phần tay lên 1 n 2 phần tay phải ở trên trước và phần tay trái sau đó mình sẽ làm ngược lại 3 n ok rồi 2 đi 1 and 2 ngược 3 và 4 sau đó mình sẽ đặt tay qua 5 and 6 đặt 7 8 phần tay của mình sẽ đẩy qua như thế này phần hông của mình sẽ tiếp tục đi như thế này ha rồi mình đếm lại nha lên tay lên tay and lùi and ok 1 2 nghiêng 3 4 sau đó mình sẽ vuốt tay qua một cái đặt tay lên và kéo xuống là thế là đã xong rồi ok động tác khá là dễ mình sẽ đếm lại một lần nữa sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ cái tốc độ chậm nha năm sáu bảy đi chăng chăng chăng bùm bùm qua and qua đồng chí tờ linh tắt lên đồ bước qua and một hai ngược ba ok một hai ba bốn 5 đặt 6 kéo 7 kết thúc Ok và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử nhạc nha được rồi đi thôi Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Siren của